chào mừng em tiếp tục đến với cả kênh của mình nhá Ok thì hôm nay mình sẽ cầm cho anh em đó là cái vốn 1 triệu Và cái vốn này thì à, mình sẽ cầm vào để quay nổ hũ cho anh em nhá Được chưa? Thì à, cái vốn 1 triệu này mình sẽ vào quay nổ hũ cho anh em Được chưa? Hôm nay thì mình sẽ quay đó là quay uh, Quay Big đi Game mình vừa tải lại nên đâm ra bây giờ phải tải lại này Đó thì anh em vào quay nổ hũ này á thì anh em nên đó là có vốn cao cao một chút còn vốn mà thấp thấp tầm như hôm mấy hôm trước á mấy hôm trước mình có chơi đó là đặt bom này và hướng dẫn mọi người cách chơi đặt bom ấy thì uh, vốn thì ờ, có thể là hai ba mươi k có thể lên được còn big win này thì ờ, chơi mấy cái nổ hũ này thì anh em cần vốn cao cao một chút thì anh em mới chơi mấy may ra có lãi còn vốn tầm 10k 20k 100k thì chơi khó lên lắm ok chưa thì mình sẽ cầm vốn 1 triệu vào để chơi cái con big win này nhá ok chưa thì uh, anh em mình uh, trước khi vào quay hũ nhá đang đợi nó tải này gì đang tải đang đợi nó tải nhá thì mình xin nói qua cho anh em về cái này nhá thì uh, nói qua cho anh em thì anh em hãy tải uh, game ở bên dưới phần mô tả một số anh em tải rồi thì không nói chuyện đó tải game ở bên dưới phần mô tả và tạo tài khoản mới nhất nhá tạo tài khoản mới trên uh, một cái thiết bị thiết bị của anh em là thiết bị mới chưa từng chơi con game này và chưa từng tạo tạo tài khoản còn trên con game này đó thì ở thiết bị đó nhá thiết bị mới nhá thì anh em sẽ bắt đầu thì đấy tải thất bại ư thì anh em có thể uh, thì anh em uh, tải uh, đấy nhá thì anh em tải về sau đó anh em đăng ký nhá đăng ký tài khoản sau đó thì uh, sẽ anh em liên kết với tài khoản ngân hàng anh em sẽ được uh, ờ, 10.000 sau đó thì anh em sẽ uh, comment cho mình cái ID của anh em xuống dưới này nếu mà mình check là đúng là tài khoản uh, tạo trên link của mình và là tài khoản duy nhất trên máy tài khoản đầu tiên trên máy ấy thì à, mình sẽ tặng cho anh em thêm 10k đó là anh em sẽ phải tạo tài khoản ở trên link của mình và là tài khoản mới nhất duy nhất trên thiết bị nhá ok chưa và anh em comment cái ID xuống thì ở cái video trước mình đã bảo anh em rồi thì anh em nào có mừng thì mình đã tặng rồi và thêm cái nữa đó là anh em nào khi anh em đã nạp cái thẻ 100 đầu tiên ấy thì anh em à, nạp tài khoản nếu anh em là cái tài khoản mà mình vừa nói ấy là cái tài khoản của mình uh, trong hệ thống của mình ấy thì anh em nạp mà uh, 100k vào mình sẽ tặng thêm cho anh em 20k nạp cái thẻ đầu tiên 100k vào thì anh em mình sẽ tặng cho anh em 220k à, nhá ok chưa được chưa thì bây giờ mình sẽ vào Bitcoin nhá và bắt đầu sẽ tiếp tục với quay hũ nhá ok nhá và bây giờ mình sẽ vào sảnh uh, tiền thuật này ok vào nhá rồi bây giờ mình sẽ quay là đầu tiên là que 250k nhá mình sẽ quay luôn 250k được 4 phát phát đầu tiên được 250 này đó được 4 phát đen thì anh em bị thôi đó mình mình đánh liều còn anh em quay an toàn thì anh em quay đấy thôi ok này phát sau được ờ, uh, 612k này một triệu mốt này vẫn nguy vẫn tròn nha anh em nhá ok chưa thì anh em vốn cao cao anh em muốn chơi an toàn mình thì mình hay chơi liều đó mình mình hay chơi liều quay được uh, vẫn còn là một triệu bạc ớ mạng lát kìa ok này mạng lát quay tiếp này nổ này 100k 100k còn 900 anh em ạ sắp vỡ mồm nơi rồi 600 600 ok 250 à, ok này phát này được nhiều này hơn triệu này nổ rồi một triệu hai này ngon chưa ok chưa là một triệu chín này nổ tiếp 100 này rồi nó hóa này 100 này 200 này ok này vẫn 1 triệu 6 này 1 triệu 3 này nổ này nổ này ổi được 300 vẫn lãi có 50 nghìn ui phép này được này 600 này nổ tiếp anh em ạ Ôi, nổ 750 750 là ngon rồi 1 triệu 9 ui lại nổ tiếp cái 300 362 Tưởng nổ nhiều lắm 150 này 2 triệu rồi 2 triệu mình sẽ quay 500 nhá Được 4 quả mà Trong 4 quả phải được Nếu như mà có mất ấy Mà hết sạch ấy thì nó phải quay được 6 Tầm 5-6 quả Lấy hết Ơ bằng lát kìa Khổ quá mình quay 4G Nên đâm ra mạng người lát anh em nhá Thông cảm nhá Ok là 200 này 200 này à, 200 tiếp này u còn triệu rưỡi này quay tiếp này 300 này ô được ít quá anh em ạ còn 800 này 250 u một triệu này quay hai quả nữa 200 600 ô được phát này được này một triệu rồi à, triệu hai này u phát nổ rồi nổ ngon ngon 2 triệu 2 triệu mốt anh em ạ 2 triệu mốt là lại lên 2 triệu này hơn 2 triệu 200 thôi à liều thì ăn nhiều không liều thì ăn cứt à nhầm không nhiều thì ăn ít <laughs> ok này ừ 450 450 vẫn lỗ mất 50 nghìn 2 triệu 3 còn 1 triệu 8 này 1 triệu này ngon chưa tiếp này lại lag rồi mạng lại lag khổ quá 4G mạng chán quá anh em ạ 4G mạng là mạng chán quá lát thế bốn người mạnh chán hết rồi ok này 300 này 300 này u uh, phát này 500 rồi được 575 lại có 75 nghìn không ăn thua lắm ừ 250 vẫn còn 2 triệu 6 300 này lại 2 triệu 4 còn triệu 9 này 400 này u uh, 1 triệu này u uh, lại được 10 lượt quay miễn phí ui phát này nổ to anh em ạ 10 lượt quay miễn phí này thì phải nào cũng được nhiều 500 này ừ ui rồi 300 này 4 triệu rồi anh em ừ 4 triệu 9 này 5 triệu này 5 6 triệu rồi Ui rồi triệu nữa Ui ngon mà mấy triệu 6 7 triệu nhỉ 5 triệu 9 là 5 triệu 9 Mày thế anh em Đấy liều thì ăn nhiều được phát nổ như này có phải ngon không 7 triệu này 8 triệu rồi Ui 1 triệu nó 8 triệu anh em ạ Tiếp tục quay mới có quay được có 6 phút à Mới có mấy phút à Lên uh, ờ, 8 triệu này Liều thì ăn nhiều này Ok này 700 này phát được hơn triệu này 9 triệu rồi 200 8 triệu này Ui 900 này Ui hơn triệu nữa này Liều thì ăn nhiều anh em ạ 300 này vẫn còn 9 triệu anh em ạ ok là 200 này ui 500 này là 700 700 9 triệu rưỡi này quay 9 triệu tròn này ui giời 350 quay phát này được gì không ui rồi triệu ba này ui triệu hơn triệu này cũng ngon lại nổ một triệu rưỡi anh em ạ nổ nhiều thế 10 triệu rồi 10 triệu rồi anh em ạ Ngon thơm bổ rẻ rồi anh em 200 này 10 triệu vẫn còn 10 triệu này à, 250 này 9 triệu này 200 này Lại xuống rồi 8 triệu 6 400 Ủa triệu nữa này Lấy lại lên anh em ạ Triệu mấy đây Triệu 6 anh em ạ Ui lại quay lại mất rồi Ngon 300 này 2 triệu này U Ô Ngon vẫn này được phải hơn 2, 2 3 triệu á 3 triệu tư này Ui trời ơi quá là tuyệt vời anh em ạ à. 11 triệu rồi 1 triệu lên hơn chục triệu rồi anh em 600, 200, 400 1 triệu 2 à Triệu 2 này 11 triệu hơn 11 triệu rồi 1 triệu thôi, vốn bây giờ lên 11 triệu Vốn thì phải anh em, vốn to to tí thì anh em ăn nhiều còn anh em vốn thấp thì anh em phải chịu thôi ok 200 này vốn thấp thì anh em quay nhỏ thì anh em ăn được ít thôi cái này thì anh em nên có vốn một chút nhá có vốn một chút thì anh em quay nó sẽ được dễ hơn dễ được hơn 250 này năm trăm này ui lại nổi tiếp này một triệu mấy đây triệu bảy này lãi xuống 10 triệu này nổ này một triệu này triệu ba này triệu uh, ui rồi triệu mấy triệu tám sao nhỉ triệu tám anh em ạ ngon toàn nổ hơn triệu rồi anh em ạ đúng quay 500 này sướng thật 11 triệu rồi 450 này vẫn 11 triệu à phát này bao nhiêu đây 200 ủi được ít quá 500 200 nổ này nổ tiếp này được hơn triệu à 900 được có 900 12 triệu rồi úi Được 600 này Ngon thế anh em Quay này 1 triệu này Triệu tư này Triệu ui, triệu 2 triệu 2 triệu hơn 2 triệu anh em 2 triệu 4 này Ui, Thích thế nhở 13 rồi anh em Đúng là vốn to đánh sướng thật đấy anh em ạ Vốn to đánh các Ui phát này được bao nhiêu đây 900 12 triệu này 12 triệu 7 này Ok này ok này ok này Phát này được bao nhiêu 700 Lại xuống 11 triệu rồi Lại 12 triệu 1 Lại xuống một tí thôi Ok này Mong được phát nổ to to như phát kia xuống nữa anh em ạ Cố gắng lên 15 triệu xem nào Cố lên sắp được 15 triệu nơi rồi Ôi lại tụt rồi Liều thì ăn nhiều không liều đến cứt Phải có thắng có thua anh em ạ Chơi một số anh em bảo là chơi hôm trước anh em bảo chơi thua ấy Thì tất nhiên có thằng có thua rồi phải có người được người mất chứ Bây giờ anh em ai cũng đòi được thì làm gì có ai mất đúng không Phải có người được người mất chứ Người đứa nó khôn nó biết chơi vốn thì để thắng còn đứa nào đứa, đứa nào ngu không biết chơi vốn thì thua thôi cái này thì anh em tốt nhất là cầu kèo thì không quan trọng lắm cái quan trọng là anh em phải biết chia vốn lại số 6 triệu rồi 900 đùa 300 này 7 triệu này 200 này 200 này nổ phát này bao nhiêu 550 Úi rồi lại xuống 6 triệu anh em 7 triệu này vẫn 7 triệu Nổ này 1 triệu này Triệu uh, triệu 9 này 1 triệu 9 anh em ạ Lại lên 8 triệu này 400 250 600 nữa 8 triệu Sướng thế nhở Đùa luôn đánh cũng 1 triệu để sướng anh em Đánh mấy hôm trước toàn đánh phải đánh cho anh em Đánh à, hai ba mươi nghìn, mười năm mươi nghìn không à Đánh lên được, mới lên được khó Kinh khủng Chứ vốn 1 triệu hôm nay vào đánh một lúc là lên được mấy triệu liền à Mới sướng này Ok này 475 này Không được nổ phát như phát kia nữa sướng nhở Phát kia được 6 7 triệu lận 300 này lại xuống rồi 6 triệu 9 này 800 này lại lên 7 triệu 2 triệu này nổ 4 cái ngôi sao đấy 2 triệu anh em ạ lại lên 8 triệu này cứ lên lên xuống xuống này muốn lên lên 15 triệu quá khó quá anh em ạ ok là 200 này 200 có lãi phát này có lãi 800 lại lên 8 triệu xong lại xuống 7 triệu này Ui rồi Ui 6 triệu kìa 200 Ui rồi 250 nổ phát nào 600 là 900 à 800 200 lại xuống 6 triệu 9 rồi 6 triệu 4 rồi 2 triệu lại xuống 6 triệu rồi anh em ạ 2 triệu này 2 triệu tư này đó ngon phát này được 2 triệu tư lại lên 8 triệu 250 lại xuống 7 triệu 600 này vẫn 7 triệu 8 này 250 400 300 là triệu triệu đừng triệu ngon 200 400 200 được 200 không à lại xuống này 7 triệu 9 này con này cháo thì không được ăn thua lắm 200 400 này được 600 600 không được ăn thua lắm 7 triệu lại xuống 7 triệu nó loanh quanh mãi mức này nhỉ không lên được không nổ phát nào to nữa nhỉ đợi nổ to to tí mà khó quá ok là 200 này phát này nổ ơ được nhiều phát này được nhiều này được bao nhiêu đây triệu ba không à tưởng được nhiều nữa được thêm cả một lượt quay mấy lượt quay miễn phí nữa là ngon nhờ anh em nhờ phát đầu tiên được 10 lượt quay miễn phí được 6 triệu 7 triệu luôn 6 triệu 8 này lại xuống 6 triệu rồi cố gắng đi liều thì ăn nhiều 600 lại xuống 5 triệu rồi 5 triệu khi dừng đi chốt lãi 5 triệu bối rồi quay phát này nào à ván này lại được 600 này hơn triệu triệu uh, mốt này xuống ớ à, lại được này triệu tám một triệu tám này anh em này định xuống là dưới uh, 5, 5 triệu là nghỉ tầm à, dưới 5 triệu một tí là nghỉ mà không được nó lại cứ bắt mình chơi cơ đấy thích lắm mình cũng thích chơi lắm cứ được tiền này mình cũng thích chơi lắm chơi ngày cũng được cứ được lên tiền mầm mình chơi cả ngày cũng được luôn ấy 8 triệu này Lại lên 8 triệu rồi ấy Bắt đầu lên rồi Nghe kiểu phà cầu rồi anh em ạ Nổ này Ui 1 triệu này Ừ bắt đầu vào cầu 9 triệu lại lên 9 triệu 750 này Vẫn còn lãi 400 này Nổ tiếp này 400 nữa này Ui phát này triệu nữa này Ui Đấy chơi cả ngày như này cũng được sướng anh em ạ Nổ tiếp này 410 Ôi rồi 8 triệu này Nó lại xuống này Lại đến cầu xuống hay sao ấy 1 triệu 4 này Ồ ừ, phát này có nổ kìa Đấy 1 triệu kìa Triệu 6 rồi 1 triệu 6 thằng lớn rồi à? Ok này 1 triệu 6 này Đấy ok chưa 10 triệu này lên 10 triệu nổ tiếp này 750 chứ Tưởng nổ phải ngôi sao ấy Mình thấy nổ ngôi sao cũng được to cơ Nổ này 900 này Ui rồi 400 250 Ui rồi phát này nổ kinh thế Bao nhiêu đây triệu 2 Triệu 2 Triệu 11 triệu này Nổ này Ui được bao nhiêu đây 2 triệu Ui Đấy lại lên 13 triệu Cố lên Cố lên Cố lên Ui Không được à được có 600 à Ủa có nổ kìa Có nổ hôm nay Có có nổ kìa Có cái nổ kìa Ui 1 triệu kìa Triệu 2 triệu 1 kìa Ui. Đấy lại lên rồi Lên rồi anh em ạ Sắp là 15 triệu Còn 2 triệu nữa Cố lên Ui rồi 210 400 Là 650 300 Lại xuống Khổ thật Khổ thân thằng bé ok này 700 là 13 triệu này nổ này 500 được 900 975 500 500 tròn không mất hòa ui thế tưởng nổ phát kia nó được có 600 rồi 1 triệu ba này 14 triệu rồi 1 triệu nữa ui 750 14 triệu 7 tiếp ôi rồi rồi được 250 800 1 triệu 15 triệu anh em 15 triệu rồi mà cố đi chơi thêm lúc nữa đi ui thằng lớn này ừ đang gặp cầu anh em đang gặp cầu đếm sừng đừng nữa chơi tiếp đi sợ gì đâu 15 triệu chơi tiếp đi nhất thì xuống xuống 10 triệu thì nghỉ nhá xuống nếu mà bị tụt xuống 10 triệu thì nghỉ còn không thì lên tiếp nhá xuống 10 triệu thì chốt lãi 10 triệu đấy đang lên đấy mà 16 triệu này đang cầu lên nổ 750 lại 15 triệu 9 làm gì nổ một hai phát nữa 300 500 rồi anh em 300 này tiếp này ui lại xuống 13 triệu ui ơi mất nhiều thế à, đục nổ phát này triệu 2 triệu mấy đây triệu 4 800 800 bao nhiêu triệu 1 ui ôi ui ôi ui ôi được bao nhiêu đây 950 lại 15 ui rồi ui rồi lại lên 15 triệu 15 triệu 8 lên đi cứ lên đi lên đi lên nữa đi lên nữa đi ok này 300 300 14 triệu lại xuống 14 rồi lên 15 này lại xuống 14 6 à, này 14 à, bẻ này ôi 14 triệu này nổ mấy trăm đây hơn triệu này đấy lại lên 15 quanh quanh mãi mức 14 15 16 nhỉ 1 triệu 2 lại lên 15 Nổ 1 triệu 3 này 16 này lại lên 16 này Ok này 15 này Quanh quanh mãi cứ miết này Ôi, Nổ phát này được 700 750 này Đấy được 750 À 725 nhầm Lại quanh mãi Ui Thế tí tưởng ăn ngon Triệu 2 này 16 triệu âm vẫn 15 à 516 triệu này à, lại xuống 10 triệu ui phát này có nổ này có nổ to anh em nổ bùm 1 triệu 3 chứ ok này phát này được bao nhiêu đây triệu mấy đây triệu uh, rưỡi 1 triệu rưỡi là lên 16 triệu mấy 16 triệu ôi dồi, lại xuống 15 này 300 này lại lên 16 này cứ 14 15 16 mã nhở Ô lại lag kìa nó lại lag tiếp chán đê 16 triệu anh em ạ 16 triệu tiếp đi 15 triệu 9 này vẫn 16 triệu này rồi à phát này được bao nhiêu đây 800 800 không lên được nữa kìa cày thế nhở 400 xuống đi xuống hẳn đi xuống 10 triệu để chốt đơn nghỉ nào mà lên thì lên hẳn 20 triệu đi vòng quay đi quẩn lại đi bao nhiêu đây ủ lên rồi lên rồi một triệu ừ. vẫn 15 triệu không à 700 nổ này 850 tiếp đi nổ nổ ôi rồi bao nhiêu đấy 700 700 17 triệu rồi anh em thấy mình lên đến 17 ui rồi 3 triệu 3 triệu này 3 triệu tư ngon thơm ngon bổ rẻ ui 19 rồi cố lên 20 nghỉ luôn nhá hai lên 20 mình chốt lãi luôn lên 20 triệu ơ lác kìa ơ ơ ơ ơ ơ lác kìa lên đến 20 mình chốt lãi nghỉ luôn nhá pha này thề video cũng dài rồi quay được hơn 20 phút rồi anh em ạ hơn 20 phút rồi cố gắng chốt lãi 20 triệu nghỉ là 20 triệu được rồi nhưng mà lát thế nhá Quay đêm nào Còn có 600 thôi Ăn phát 600 thôi Ok này 19 triệu này Nổ 400 này 400 Ô được 400 mất rồi 19 triệu 3 à, 600 này Lại xuống 18 nổ 800 Lại lên 19 19 2 này 1 triệu không làm được Ú triệu này Triệu là bao nhiêu đây 10 triệu 20 triệu ừ, Vẫn cho 20 19 này Ừ ừ đủ đủ chưa đủ chưa 20 triệu anh em Ok chưa 20 triệu à, lại nổ đây, Thôi thôi thôi Thôi 5, 500 nữa Ui 20 triệu rồi anh em Ok nhá mình xin dừng video đây Bye bye mọi người nhá Bye bye